Kính thưa đại chúng, để làm thế nào để chúng ta có tài sản cách chân chính thì Đức Phật dạy là chúng ta phải phải tu tập để có công đức và phước báo. Nghe không? Nhất khoát phải do tu tập để có công đức phước báo nhé. Thì chúng ta tu cái gì? Phật thường dạy bố thí sinh ra phước báo, nghe không? Thì Phật dạy có ba cách bố thí, bố thí tài sản, bố thí à, pháp và bố thí vô ý. Nghe? Đấy. bố thí tài sản thì có bố thí à, ngoại tài cho tiền của vào cơm ăn nước uống áo mặc vào cho tài sản đấy gọi là ngoại tài và bố thí nội tài tức là đem sức lực của mình hay kể cả máu thịt của mình thân thể của mình bố thí chúng sinh đấy gọi là nội tài đấy thì bố thí nội tài về tài sản để có nội tài và ngoại tài thế rồi bố thí nữa là bố thí pháp à, chúng ta đem giáo pháp chân chính vào đem à, những lời dạy rất chân lý đến với mọi người để mọi người sáng được tâm mình thấy rõ sự thật của vạn sự vạn vật đó đấy gọi là bố thí giáo pháp thế rồi bố thí nữa là bố thí vô ý tức là đem cái sự bình an không sợ hãi đến với mọi người nghèo giúp cho mọi người được bình an được yên tâm đấy thì đức phật dạy cái bố thí hoặc chúng ta có thể tu giới đức và chúng ta thực hành trì giới luật của Phật giữ gìn giới luật của Phật cũng sinh ra phúc báo hoặc chúng ta tu thiền định cũng sinh ra những cái phúc báo vào nghĩa là chúng ta tu tập khi có tu tập vào thì chúng ta sinh ra được công đức công đức sẽ sinh ra cái phúc báo cho chúng ta vào các bậc thánh các ngài tu tập khi các ngài chứng thánh quả ai cũng cung kính ai cũng muốn đến được được cúng dường đấy đấy là do từ công đức của các ngài sinh ra các cái phúc báu và phúc báu ấy sinh ra tài lộc đức phật cũng thế ngài ở đâu thì tài lộc đều có thể đến đó đấy như ông cấp cô độc đấy ông do kính quý phật ông dùng vàng để ông trải ra ông mua đất để xây tinh xá cúng phật chúng ta thấy đất đấy là đất thì đúng là đất bằng vàng rát vàng <laughs> không? đó thế thì kính thưa đại chúng chúng ta mới thấy là quả thật đấy để có tài lộc một cách chân chính thì chúng ta phải tu tập tạo ra các cái công đức phước báu vào đấy chúng ta bằng bàn tay khối óc của mình lao động vào chúng ta có tài sản thì tài sản đấy cũng là tài sản chân chính nó cũng nằm trong cái phúc báu của mình thưa đại chúng nếu mình không có phúc báu mình không có được cái tài sản đấy, nó không đến với mình nghe không? cho nên ở thế gian chúng thấy không có rất nhiều người mới sinh ra họ đã được sở hữu tài sản rất lớn của gia đình của dòng họ đấy là phúc báu dự trữ của họ đã có sẵn thế rồi có những người có phúc báu tiếp theo là họ phải làm thì quả phúc nó mới nó mới trổ quả để sinh ra phúc báu đức phật cũng đã có những bài kinh đức phật thuyết mà cho những cái nhà làm à, nhà doanh nhân khi kinh doanh làm ăn buôn bán muốn thành công thì chúng ta phải dự trữ phúc báu như thế nào Đấy, đó là cái quan điểm chính thống của phật giáo để làm sao cho mỗi người chúng ta có được à, tài sản chân chính thì chúng ta phải tích lũy phúc báu phúc báu này phải từ chúng ta từ sự tu tập của chúng ta và chúng ta phải chăm làm các việc phúc thiện và tu tập à, các cái công đức thì chúng ta mới sinh ra phúc báo được Đấy, từ cái các cái phúc báo này thì tài lộc nó sẽ sẽ có đầy đủ là như vậy